lớn rồi trả nợ tôi đi vay có mấy tỷ mà nợ hai năm nếu tính lãi năm giờ nó gấp năm mà tính lãi mẹ bồng con thì có lẽ gấp trăm cho vườn giờ lại đi kiến nói nó thiếu nợ thì chẳng ai tin vì nó thiếu tiền còn hơn thiếu gia toàn trách ý nợ vì là ngồi sẽ sang tay đeo động vào